bao làng cổ Bắc Bộ khác, làng cổ Bát Tràng vẫn còn giữ lại những hình ảnh đúng chất làng quê xưa, với cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình, với những con ngõ nhỏ với lối đi quanh co, những ngôi nhà cổ kính rêu phong. Làng gốm cổ Bát Tràng là một làng nghề truyền thống, nằm ven sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km, đã hình thành tồn tại và phát triển, ở ngoại thành thủ đô đến nay đã gần 700 năm lịch sử. Ở đây có nét đẹp truyền đời của một làng nghề, nơi mà mỗi người dân là một nghệ nhân, những người đã sai khiến được đất và lửa, để tạo nên những tinh hoa cho gốm xứ. Gốm bát tràng luôn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc giản dị, trong sáng, thắm tươi hồn Việt, vô cùng phong phú về chủng loại hoa văn, nhưng rất đa dạng, độc đáo tinh tế. Làng gốm cổ bát tràng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, ra đời cùng với kinh đô Thăng Long xưa và phát triển, tồn tại cho đến ngày nay. Tương truyền, những nghệ nhân năm xưa sống rải rác khắp mọi miền đất nước, đã theo cuộc rời đô của vua Lý Thái Tổ, từ Hoa Lư về Thăng Long, đến bờ tả ngạn sông Nhị tức sông Hồng ngày nay, thì phát hiện vùng này có nhiều đất sét trắng, nguồn nguyên liệu quý để làm gốm. Thế là họ dừng chân, lập làng, phát triển nghề làm gốm, ổn định cuộc sống. Hàng trăm năm trôi qua, làng nghề có lúc thịnh lúc suy, nhưng tình yêu vô tận của người bát tràng đối với nghề nghiệp của tổ tiên, đã giúp làng nghề tồn tại vững bền, phát triển hưng thịnh đến ngày nay.